chính ấn tương trợ cho người tuổi Tý chủ động tìm ra được giải pháp trong công việc ngày hôm nay. Nhiều người còn nhận được sự hậu thuẫn của mẹ đẻ trong cuộc sống, bà cho bạn những gợi ý hay ho để giải quyết vấn đề. Thủy mộc tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và hàng xóm. Nếu trước đây hai người từng có căng thẳng thì đây là lúc để hòa giải. Theo lịch vạn niên, hôm nay dương lịch là ngày can giáp, ngày can giáp không trị bệnh ở đầu,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 nếu bạn muốn nghỉ ngơi thì chẳng có lý do nào có thể ngăn cản bạn ngày hôm nay. Hãy cho mình một khoảng lặng thư giãn, được nạp năng lượng, được tận hưởng những phút thư thái nhất nhé. Nhờ thế, bạn có thể nạp đầy năng lượng cho mình trước khi tiếp tục bận rộn với công việc. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 28 âm lịch nhân thần ở ngón chân, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Bạn mệnh nhớ lưu ý điều này để tránh rắc rối về mình. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, hợi. 3. Tử vi tuổi dần. Tỷ kiên cảnh báo, nếu không chịu mở rộng tầm nhìn thì thật khó có thể phát hiện ra bất cứ điều gì thay đổi ngày hôm nay đấy con giáp tuổi dần. Bạn cần phải học cách quan sát và cảm nhận, thay vì khăng khăng tin vào chính những suy nghĩ của bản thân. Tình thế thay đổi nhiều hơn là bạn dự đoán đấy.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 Thay vì dựa theo cảm tính của mình ngày hôm nay khi mà ảnh hưởng của kiếp tài nên dự đoán của bạn thiếu chính xác, bạn cũng cần có một sự giúp đỡ đáng tin cậy, điều đó sẽ giúp ích cho bạn có một hành trình suôn sẻ hơn rất nhiều đấy. Mộc khí vượng cho thấy sức khỏe là vấn đề mà bản mệnh phải quan tâm khá nhiều trong ngày này. Lúc này bạn nên dành nhiều thời gian để tìm cách chữa bệnh, nhất là những ai từng bị bác sĩ kê đơn sai thì chính bạn cũng như người thân nên cùng nhau tìm hiểu thêm về việc này. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn Nhờ có tam hội mang lại tín hiệu tốt đẹp cho những con giáp tuổi thìn cải thiện mối quan hệ của mình với người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Nếu ai đó nhờ bạn giúp đỡ trong ngày này thì nhớ nhiệt tình giúp đỡ vì đối phương đang rất cần bạn đấy. Thiên tài có thể mang lại vận may tiền bạc cho người tuổi thìn, nhờ đó mà bạn có thể mua nhà, mua xe, thay đổi cuộc sống, Thế nhưng không phải ai cũng may mắn được như thế nếu không nỗ lực trong suốt thời gian dài vừa qua. Thổ mộc xung khắc ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh và lý do chủ yếu từ ngoại cảnh như thời tiết. Thế nhưng phần lớn cũng là do chế độ ăn uống và tập luyện của bạn chưa hợp lý. Nếu cần bạn nên xin tư vấn thêm. Giờ tốt trong ngày, 2-3 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ Do tác động của dần tỵ tương hại nên người tuổi tỵ đang rất vội vàng, hối hả, trong khi chiều ngược lại thì cảm thấy mình không nên vội vàng. Đừng vì bất cứ lý do nào mà thúc giục bản thân và đưa ra những quyết định khi chưa có sự tính toán kỹ lưỡng nhé. Thực thần mang tới tài lộc cho con giáp tuổi tỵ để bạn cải thiện được tình hình tài chính hiện tại, nhờ đó mà nâng cấp cuộc sống lên một mức độ cao hơn. Đừng từ chối lời mời ăn uống trong ngày hôm nay bạn nhé. Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh chủ động hơn trong việc cải thiện sức khỏe cũng như mối quan hệ với người thân trong nhà thậm chí có người còn nhận được món quà nhỏ từ họ. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Thứ bảy này, nhờ có tam hợp mà con giáp tuổi Ngọ độc thân rất vượng duyên, nhiều người theo đuổi. Thế nhưng lại không tốt cho những người đã có gia đình đâu đấy nhé, bạn phải cố gắng vượt qua những cám dỗ hiện tại, Người tuổi ngọ đừng để tâm trạng tồi tệ của một người nào đó phủ bóng lên tâm trạng của chính bạn trong ngày có thương quan gây hại, khiến cho tinh thần của bạn không tốt một chút nào ngày hôm nay. Hãy tự giải thoát cho mình và dành thời gian cho cuộc sống cá nhân thì hơn. Hỏa mộc tương sinh cho thấy một người từng là một chỗ dựa giờ đây đã không còn hiện diện bên bạn nữa. Điều tuyệt vời là bạn không bị phụ thuộc vào người đó quá nhiều mà có thể chủ động có những bước đi của riêng mình. Vậy thì đây là cơ hội để bạn có thể chọn lựa một hướng đi độc lập rồi đấy. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tí. 8. Tử vi tuổi mùi. Người tuổi mùi hôm nay dùng rỉnh tiền tiêu một phần là nhờ có chính tài che chở. Tuy nhiên, đừng mua sắm chỉ để thỏa mãn sở thích vì sẽ chẳng biết bao nhiêu tiền mới đủ vì có những món đồ bạn mua về, rồi lại cảm thấy nhanh chán ngay sau đó.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 Bản năng thôi thúc tuổi thân không nên vội vàng cam kết hay quá tin tưởng vào một điều gì đó ngày hôm nay. Tốt nhất là bạn nên tin theo những lời mà bản năng mách bảo, bởi vì có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát và hiểu biết của bạn đấy. Kim Mục Sung khắc nhắc nhở bản mệnh không được lơ là về khía cạnh sức khỏe của mình như trong thời gian vừa qua. Là bạn đã không ăn uống đúng bữa vì áp lực thời gian đảm bảo cho công việc, đã đến lúc bạn sắp xếp lại cuộc sống của mình một cách khoa học hơn giờ tốt trong ngày, 2-3 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, sửu. 10. Tử vi tuổi dậu Chính quan cho thấy mọi việc đang đi đúng hướng dù con giáp tuổi dậu có cảm giác như thể bạn đang dậm chân tại chỗ, nhưng sự thật không phải vậy đâu. Rõ ràng là bạn đang từng bước tiến chậm rãi, nhưng hãy nhớ rằng chậm mà chắc đấy. Vội vàng có thể khiến cho bạn mắc sai lầm. Kim Mộc Sung khắc nhắc nhở bản mệnh đừng để những chi tiết nhỏ nhặt là rào cản, khiến bạn không thể có một tầm nhìn quang đãng, rộng mở. Cần phải phóng tầm mắt ra xa, vượt khỏi những thứ vụn vặt đời thường để biết được mình cần phải làm gì trong lúc này nhé. Theo lịch vạn niên, hôm nay nếu đi đâu, bản mệnh nên ưu tiên hướng xuất hành, hướng đông bắc hoặc hướng tài thần, hướng đông nam, hạn chế chọn hướng hắc thần, hướng đông bắc. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất Tam hợp mang tới nhân duyên tốt đẹp cho con giáp tuổi tuất. Có những người độc thân tin rằng số phận đã cho hai người gặp nhau để kết duyên, nhưng duyên tới là một chuyện, giữ được nó hay không là do bạn mà thôi. Thiên tài mang lại nguồn tiền mà con giáp tuổi tuất mong muốn, có thể là bạn vừa nhận được tiền lương từ nghề tay trái hoặc ai đang kinh doanh online bán được nhiều hàng, được nhiều người tín nhiệm. Thổ mộc xung khắc ảnh hưởng tới công việc của bản mệnh khiến một số việc bạn tưởng rằng đã hoàn thành, nhưng nhận ra đã có người làm hỏng việc, thậm chí bị dò dỉ thông tin nên ảnh hưởng tới kết quả chung và bạn phải dành thời gian để xử lý. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. 12. Tử vi tuổi hợi. Dần hợi tương phá cho thấy bỗng nhiên mọi thứ lại biến động, khiến cho người tuổi hợi không hiểu điều gì đang diễn ra. Có lẽ bạn sẽ cần phải đầu tư một chút thời gian để biết được mình cần phải làm gì và định hướng lại. Đừng nên vội vàng, hấp tấp trong những lúc thế này nhé sự chủ động, tích cực và sức sáng tạo của con giáp tuổi hợi với sự che chở của thiên ấn, khi tham gia các hoạt động nhóm là vô cùng cần thiết ngày hôm nay. Hãy là người dẫn dắt tập thể và để tất cả có một ngày hiệu quả thực sự nhé. Bạn chính là thủ lĩnh của nhóm ngày này đấy. Ngũ hành tương sinh mang lại tài lộc cho bản mệnh khi có người hỗ trợ tiền bạc khi bạn gặp khó khăn. Một số người còn được người có kinh nghiệm hướng dẫn cách làm ăn khôn ngoan hơn, thu được nhiều lợi nhuận hơn,